Xin chào quý vị các bạn. Ở đêm hôm qua khi mà lạm phát của Mỹ trong tháng 8 tiếp tục tăng mạnh thì thị trường chứng khoán Mỹ có những cái dấu hiệu ờ, giảm rất mạnh, giảm hơn 4%. À, vậy ờ, khi mà thị trường khoán Mỹ giảm 4% thì nó ảnh hưởng như thế nào đến thị trường chứng khoán Việt Nam? Trong phiên hôm nay thì à, đây là video rất là quan trọng để giúp các bạn định hướng được cái xu hướng của thị trường chứng khoán trong thời gian tới khi chúng ta đầu tư chứng khoán thì à, cái việc nhà đầu tư chúng ta à, cần phải nắm rõ ba cái phần cốt lõi trong việc đầu tư phần đầu tiên chúng ta cần nắm rõ đó là gì ạ kinh tế vĩ mô và chúng ta biết là Việt Nam của chúng ta là cái nước mà đang gì ạ dự trữ ngoại hối rất là lớn khoảng 100 tỷ USD vậy những biến động của tỷ giá nó đều tác động rất là lớn đến nền kinh tế của chúng ta đặc biệt là nước ta là nước đang xuất khẩu sang Mỹ với một số lượng rất là lớn nên khi mà kinh tế Mỹ bị suy thoái thì có thể tác động ngược lại đến thị trường chứng khoán Việt Nam để chúng ta hiểu rõ hơn về video hôm nay thì các bạn theo dõi hết để Dũng phân tích cho các bạn những yếu tố kinh tế vĩ mô tác động đến các ngành và đặc biệt là lên thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới Ok à, chúng ta sẽ đợi một vài phút nữa để chúng ta bắt đầu à, Xin chào bạn Lê Đinh Bảo bạn Dương Mạnh Hùng Xin chào Tỉnh Hà xin chào Nguyễn Duy Chiến à, xin chào Đỗ Ngọc Tứ xin chào Nguyễn Phi xin chào tất cả anh chị em các bạn xin chào Đông Đông Đô xin chào Lê Văn Thủy Nguyễn Tất Công xin chào Hà Giang xin chào Nguyễn Đoàn <clears throat> xin chào Ngô Văn Dũng xin chào Phạm Quang xin chào Nguyễn Huân thì uh, trong video này anh chị em có thể chia sẻ cho bạn bè mình được biết tại vì uh, những cái video Dũng chia sẻ trong thời gian này là rất uh, rất quan trọng Xin chào Trần Tín Xin chào Nguyễn Lộc, Lê Phạm Lê Xin chào Đồng Hoan Kiên Linh Đặng Trung Đức trước khi chúng ta sẽ nói về tác động của thị trường chứng khoán Mỹ đến thị trường chứng khoán Việt Nam thì bao nhiêu các bạn theo dõi trong à, suốt thời gian vừa qua đặc biệt là trong hai ba tuần vừa qua thì những video của Dũng liên tục đưa ra đó là rủi ro và rủi ro nếu anh chị em có nghe rõ thì có thể comment số 1 ạ à nếu đây là những video Dũng chia sẻ liên tục trong suốt thời gian vừa qua thời gian vừa qua nếu anh chị em có thể vào kênh của Quang Dũng DVD thì anh chị em thấy được là những cái video mà Dũng chia sẻ trong suốt thời gian vừa qua nó là những cái tí đây là <coughs> những video rủi ro rình rập à, tất cả những video này nếu chúng ta để ý một chút thì chúng ta thấy là tất cả những điều liên tiếp nó đều động chạm đấy là áp lực đều rủi ro với chúng ta nhưng thông thường chúng ta sẽ không quan tâm cái điều này chúng ta quan tâm đến cái khoản lợi nhuận nhanh chóng được 5 6 phần trăm, trăm hoặc là nhiều hơn vậy phiên hôm nay thì thị trường nó chưa có cái gì cả nhưng theo các bạn là nếu trong thị trường chứng khoán Mỹ hôm qua thì hôm nay chúng ta nghĩ điều gì ạ nếu hôm qua Mỹ mà nó giảm thì bây giờ chúng ta nghĩ là Việt Nam có tăng hay thời gian tới nó có thể tăng mạnh hay không ạ à? theo các bạn các bạn có thể chia sẻ đôi chút về cái cảm nghĩ của bạn nếu trong trường hợp mà thị trường Mỹ đấy hai thị trường Mỹ Việt Nam khác nhau sao có thể tác động lên index Việt Nam được vậy à, bạn Đặng Văn Bình theo các bạn bạn nếu bạn nào có ý kiến khác với bạn à, Đặng Văn Bình ạ à? thị trường chứng khoán Mỹ có tác động thị trường chứng khoán Việt Nam không ạ à? theo các bạn chúng ta sẽ lao lưu đôi chút về cái phần này theo các bạn bao nhiêu bạn nghĩ rằng thị trường chứng khoán Mỹ tác động rất lớn đến thị trường chứng khoán Việt Nam bao nhiêu bạn nghĩ rằng là cái chỉ số của đồng DXY nó tác động cực kỳ lớn đến thị trường chứng khoán Việt Nam tại sao chúng ta thấy là thị trường chứng khoán Mỹ tác động liên thông nên nếu bây giờ chúng ta đầu tư vào giờ này mà chúng ta không hiểu thị trường chứng khoán Mỹ nó không tác động gì ạ à, động đến Việt Nam thì đấy là chúng ta sẽ gì ạ à, đây là một cái điều rất là cảnh báo cho anh bạn khi bạn không hiểu rõ điều này chúng ta quay trở lại ở đây chúng ta biết rằng là Việt Nam đầu tiên chúng ta sẽ thấy là Việt Nam là cái nước mà có thể là gì ạ xuất khẩu sang Mỹ rất là lớn cái điều thứ hai là chúng ta đang gì ạ vay nợ đúng không nợ công nợ công thì chúng ta cũng sử dụng đồng USD và điều thứ ba nữa là chúng ta đang thấy là gì ạ khi mà DIX mà nó tăng thì nó làm gì ạ nó làm cho tiền rút ra khỏi đồng Việt Nam nó làm đồng Việt Nam yếu đi khi nó làm đồng Việt Nam yếu đi thì người ta gì ạ à? người ta rút tiền ra khỏi đồng Việt Nam người ta rút tiền ra gì ạ à? nó rút bán chứng khoán ra để rút tiền và chuyển sang USD bao nhiêu bạn hiểu cái điều này có thể comment số 1 đúng không ạ tức người ta rút tiền ra đồng Việt Nam người ta bán gì ạ à? bán cổ phiếu hoặc là thậm chí là người ta không đầu tư vào Việt Nam nữa mà người ta gì ạ giữ tiền USD để gì ạ người ta giữ tiền USD để người ta gì ạ không bị rủi ro bởi vì đồng USD đang lãi suất tăng thì tội gì người ta phải đi đầu tư vào Việt Nam đầu tư vào Philippines đầu tư vào đồng tiền khác thì cho mẹ nên họ giữ USD còn những ông không giữ USD thì ông sẽ gì ạ à? bán đồng nội tệ ra nếu ở Việt Nam thì người ta sẽ bán cổ phiếu ra người ta có thể bán tài sản ra hoặc là người ta chuyển từ đồng Việt Nam sang đồng USD nên dẫn đến là gì ạ dẫn đến là tỷ giá bắt đầu biến động và khi tỷ giá biến động thì nhà nước cần phải làm gì ạ các anh chị em nếu bây giờ người ta bán đồng USD bán đồng Việt Nam để để mua đồng USD thì tỷ giá bắt đầu sẽ tăng giá trong có thể một vài ngày tới vậy khi tỷ giá tăng thì chúng ta thấy điều gì ạ tác động ngay có thể Việt Nam hôm nay chưa ảnh hưởng ví dụ thôi hôm nay chưa ảnh hưởng nhưng trong một vài hôm tới nó sẽ bị ảnh hưởng rất là nặng nhưng tuy nhiên thì Dũng nghĩ là bao nhiêu bạn nghĩ là hôm nay có tác động ngay ạ à? thì comment số 2 <coughs> bao nhiêu bạn nghĩ là hôm nay tác động ngay bao nhiêu bạn nghĩ là một vài hôm nữa để chúng ta hiểu rõ lý do có tác động ngay một vài hôm nữa thì chúng ta cần phải hiểu rõ rằng là rõ ràng là nếu phép có dấu hiệu tăng cái đồng gì ạ à? đồng USD nó có gì nó tăng thì bản thân là gì ạ à? người ta sẽ bán cổ phiếu ra người ta bán cổ phiếu ra để người ta gì ạ à? giữ đồng USD vậy Việt Nam chúng ta làm gì ạ à? <clears throat> khi bán cổ phiếu ra người ta chuyển sang USD thì rõ ràng là USD khan hiếm đúng không nếu mà USD khan hiếm thì Việt Nam chúng ta phải phải bán ngoại tệ ra và dự trữ ngoại hối chúng ta ngày càng mỏng đi thì nhà đầu tư nước ngoài có mong muốn đầu tư vào Việt Nam không nếu dự trữ ngoại hối chúng ta giảm đi cái điều thứ hai đó là gì ạ nếu chúng ta bán ngoại tệ đê thì ngoại tệ nó cũng có gì ạ ngoại tệ thì nó cũng có số lượng nhất định thì người ta phải làm gì nữa ạ nếu ngoại tệ có số liệu nhất định thì bây giờ bán ngoại tệ thì không bán được nhiều nên người ta phải làm gì ạ theo các bạn người ta phải làm gì ngân hàng như nó phải làm gì ạ bây giờ ngân hàng bán ngoại tệ đi để gì ạ tại vì rất nhiều nhà đầu tư các tổ chức nước ngoài người ta bán người bán tài sản bán cổ phiếu để người ta tích chữ đồng Việt Nam thì bắt buộc phải tăng lãi suất mà tăng lãi suất thì thị trường chứng khoán Việt Nam tăng hay giảm đây chúng ta đang nói về một cái quy luật trước khi chúng ta phân tích ạ à nếu anh mạnh chen nghĩ là nếu tăng lãi suất thì điều gì diễn ra tăng lãi suất thì tài sản tăng giá hay là giảm giá nếu các bạn tăng lãi suất thì có phải là chúng ta vay một đồng thì dẫn đến là chúng ta nợ nhiều hơn đúng không ạ bao bạn đạn đồng ý với điều này khi mà tăng lãi suất thì có phải là doanh nghiệp được nợ nhiều hơn khi mà nợ nhiều hơn thì tài sản giảm đúng không tài sản giảm định giá nó giảm thì các nhà đầu tư người ta có xu hướng mua cổ phiếu hay là bán cổ phiếu ạ à? nhà đầu tư có mua cổ phiếu hay là bán cổ phiếu ở đây chúng ta Dũng biết rằng là khi mà chúng ta học đầu tư chúng ta nhìn chúng ta không hiểu rõ về kênh không nắm rõ về xu hướng thì việc mà chúng ta không may mua sai điểm bán sai thời điểm thậm chí bị thua lỗ rất là lớn trong quá trình đầu tư nên họ bán cổ phiếu ra và đó chính là gì ạ bi kịch của nhà đầu tư nên uh, Việt Nam đang yếu thì ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là Việt Nam nếu tiếp tục đồng USD USD tiếp tục tăng trong thời gian tới thì cái việc đầu tiên chắc chắn các ngân hàng sẽ phải gì ạ? đặc biệt là ngài nhà nước sẽ phải tăng lãi suất và tăng lãi suất thì ngân hàng sẽ thiếu vốn ngân hàng sẽ thiếu vốn thì người ta sẽ đua nhau huy động vốn người dân thì chúng ta sẽ gì ạ chúng ta sẽ là gì ạ chúng ta đầu tư chứng khoán hay là gửi ngân ngân hàng ạ theo các bạn chúng ta đầu tư chứng khoán hay gửi ngân hàng ạ lúc này tiền ngân hàng nhà nước hút vào để tăng lãi suất thì rõ ràng nhà đầu tư sẽ gì ạ gửi ngân hàng thay vì đầu tư chứng khoán thế bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại câu chuyện để chúng ta hiểu rõ hơn đầu tiên chúng ta sẽ đến với gì ạ khi mà các bạn phân tích á, tại vì ờ, Dũng làm sao phân tích để chúng ta đơn giản nhất các bạn hiểu ạ phân tích để chúng ta có thể hiểu đơn giản nhất có thể à, chúng ta biết rằng là mục đích của tăng lãi suất của Mỹ là gì ạ đầu tiên các bạn nhá bây giờ chúng ta này trong đầu tư chứng khoán nó có bốn cái gì ạ bốn cái yếu tố để tác động tác động và chúng ta cần phải phân tích nhá nhà đầu tư cần phải phân tích bốn cái yếu tố mới thành công được một đầu tiên là gì ạ à? <clears throat> nó là kinh tế vĩ mô bao nhiêu bạn đấy là kinh tế vĩ mô là quan trọng nhất để giúp cho định hướng được xu hướng thị trường có thể comment số 1 ạ kinh tế vĩ mô là quan trọng nhất tại vì kinh tế vĩ mô nó định hướng cho dòng tiền và khi chúng ta định hướng cho dòng tiền thì chúng ta mới biết rằng là ngành nào nhóm nào cổ phiếu nào có thể được hưởng lợi trong thời gian tới <clears throat> sau khi kinh tế vĩ mô thì chúng ta thấy hai thành phần quan trọng đó là phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản ở thời điểm này thì theo các bạn là sau khi mà chúng ta đánh giá được kinh tế vĩ mô thì phần nào quan trọng hơn phần phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản thì phần nào quan trọng hơn thế bao nhiêu bạn nghĩ là phân tích kỹ thuật quan trọng hơn thì comment số 2 bao nhiêu bạn phân tích cơ bản thì quan trọng số 3 thì ở trong hai phần này chúng ta sẽ thấy là khi mà kinh tế vĩ mô nó ảnh hưởng thì ngay lập tức dòng tiền dòng tiền nó biểu hiện trên phân tích kỹ thuật hay là phân tích cơ bản theo các bạn dòng tiền nó ảnh hưởng trên phân tích kỹ thuật hay là phân tích cơ bản chúng ta phải hiểu rõ rằng dòng tiền đó, tham gia vào thị trường nó sẽ ảnh hưởng nó rút ra hay là tham gia vào dựa trên phân tích kỹ thuật nên lúc này thường thì phân tích kỹ thuật và kinh tế vĩ mô nó có độ trễ thường là khi mà lạm phát đạt đỉnh thì gì ạ à? thị trường tạo đáy trong khi đó các yếu tố về cơ bản vẫn đang ở trạng thái rất là xấu nên ở đây chúng ta thấy là phân tích kỹ thuật là yếu tố quan trọng hơn để chúng ta giúp cho định hình được thị trường khi nào tạo đáy khi nào bước vào một xu hướng tăng bởi vì những yếu tố phân tích kỹ thuật nó phản ánh cho chúng ta biết dòng tiền nó đang rút ra hay tham gia vào thị trường khi chúng ta nắm rõ được dòng tiền rồi thì chúng ta quay trở lại những yếu tố phân tích cơ bản để xem cái cổ phiếu nào dòng nào có thể gì ạ à, được hưởng lợi với tình hình kinh tế vĩ mô tương ứng và điều quan trọng nhất là bạn cần phải quản trị được cảm xúc tức là có một cái biến nữa là quản trị cảm xúc để đưa ra mua bán trong quá trình đầu tư vậy đây là bốn yếu tố để giúp cho nhà đầu tư chứng khoán chúng ta thành công và có thể kiếm được lợi nhuận bao nhiêu bạn thấy rằng là trong thời gian suốt thời gian vừa qua giúp phân tích kỹ về kinh tế vĩ mô đặc biệt là gì ạ à? chỉ số gì các bạn ạ à? đặc biệt là chỉ số gì ạ à? đặc biệt là chỉ số gì ạ à? đặc biệt là chỉ số của đồng USD <clears throat> đây là chỉ số đồng USD vậy với cái chỉ số đồng USD này sau khi vượt đỉnh nó test lại đỉnh thì việc mà gì ạ à? DX việc mà cái chỉ số này nó test xong mà nó tăng tiếp thì điều gì diễn ra nếu cái chỉ số này nó test xong mà nó tăng tiếp thì điều gì diễn ra vậy chỉ số này nó đến từ đâu đây chúng ta sẽ phân tích chỉ số này nó đến từ một cái biến quan trọng đó là lạm phát Mỹ tháng 8 lạm phát Mỹ tháng 8 này vượt dự báo khi mà chúng ta thấy là lạm phát Mỹ vượt dự báo thì điều mà trong đầu tư duy chúng ta nghĩ điều gì ạ tại vì chúng ta đọc đọc thông tin từ kinh tế vĩ mô đọc thông tin từ lạm phát Mỹ đọc thông tin từ gì ạ liên quan đến nhà nước hút tiền hay nhà nước bơm tiền như chúng ta lại cứ đọc thông tin là cổ phiếu này cổ phiếu nọ nên mua bị thua lỗ là rất gì ạ à, rất dễ xảy ra thôi ạ à. bây lạm phát Mỹ mà nó tiếp tục tăng nó vượt dự báo thì chúng ta nghĩ rằng là Mỹ nó có gì ạ à, thay vì Mỹ trước đây là gì ạ nó tăng lãi suất có ý định tăng lãi suất ở 0,5 phần trăm thì khả năng theo anh chị em là nó tăng lãi suất bao nhiêu phần trăm ạ à? nó tăng 0,75% rồi nó sẽ tiếp tục tăng 0,75% rồi và theo các bạn nó tăng như vậy rồi mà gì ạ à? mà lạm phát vẫn tiếp tục tăng thì nó có tiếp tục tăng hay là nó tiếp tục bơm tiền ra vậy khi mà nó tiếp tục tăng thì điều gì diễn ra tiếp tục tăng thì điều gì diễn ra khi mà là tiếp tục tăng về lãi suất thì chúng ta thấy điều gì diễn ra Mỹ sẽ hút một lượng tiền rất lớn đúng không anh chị em đồng ý không ạ Mỹ sẽ hút một lượng tiền rất lớn về đúng không ạ thế bây giờ Mỹ hút lượng lượng tiền lớn này lạm phát tăng tiếp tục tăng như vậy thì chi tiêu người Mỹ tăng hay giảm cái chi tiêu của người dân Mỹ là cái cái nước mà chi tiêu rất là lớn chi tiêu của người dân Mỹ mà chúng ta có tưởng tượng là liệu giá dầu có được ổn định trong thời gian tới nếu mà giá dầu trong thời gian tới lại tiếp tục tăng nữa thì sao thì lạm phát lại tiếp tục tăng nữa điều gì ảnh hưởng và anh chị em có nhìn thấy một cái kịch bản gì diễn ra không ạ anh chị em có thể hình dung kịch bản gì diễn ra từ nay đến năm 2023 không ạ cái điều này là cái điều mà chúng ta không thể mua cổ phiếu hay chúng ta đầu tư cổ phiếu chúng ta phải kỳ vọng được cái kỳ vọng là cái sự gì ạ cái kỳ vọng nó dẫn đến chúng ta bị thua lỗ và chúng ta phải nhìn vào thực tế khi lạm phát Mỹ tiếp tục gia tăng thì cái việc đầu tiên là gì ạ kinh tế mỹ bước vào chu kỳ suy thoái kinh tế mỹ bước vào chu kỳ suy thoái thì nhu cầu tiêu dùng sẽ suy giảm Việt Nam là nước xuất khẩu sang Mỹ rất lớn khi mà chúng ta xuất khẩu sang Mỹ mà kinh tế Mỹ suy thoái thì người ta còn mua hàng nhiều hay ít ạ và nó ảnh hưởng ngay đến nền kinh tế Việt Nam đấy là cái điều chúng ta xuất khẩu cái điều thứ hai các bạn nhìn thấy ngay lập tức đó là gì ạ khi mà lạm phát gia tăng thì quan trọng là Mỹ có xu hướng là gì ạ tăng cái đồng tiền của mình lên nên tất cả người ta có xu hướng là gì ạ chuyển dịch chuyển dịch tiền từ nội tệ sang đồng Việt Nam bởi vì đồng DEX tăng rất là mạnh DIX e tăng mạnh nên chúng ta thấy là dòng tiền từ các nước ngoài có xu hướng rút ra khỏi thị trường nên đầu tư vào Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng các bạn có thể quan sát từ đầu năm đến bây giờ đầu tư nước ngoài Việt Nam đang tăng hay giảm ạ à? nếu có nhìn thấy là cái tỷ lệ đầu tư nước ngoài Việt Nam so với các nước năm khác thì nó giảm đáng kể đấy là gì ạ à? nó làm cho chúng ta bị thâm hụt một lượng ngoại tệ rất là lớn và các bạn biết rằng là lạm phát Mỹ tiếp tục tăng thì bước thứ hai chúng ta sẽ thấy là Mỹ bắt đầu hút tiền về nó hút tiền về thì Dow Jones sẽ giảm và đây chính là cách mà chúng ta thấy ở Dow Jones đang vận động cái điều đầu tiên các bạn sẽ hiểu đơn giản đó này khi chúng ta quan sát đây là một kênh đi xuống nếu các bạn quan sát một kênh đi xuống thì chúng ta chỉ cần gì ạ kẻ một cái đường trend line nếu các bạn trẻ kẻ cái đường trên line thị trường nó đã lên chưa đã có xu tăng chưa theo các bạn thị trường đã có xu tăng chưa cái việc mà thị trường nó hồi đôi chút ở đây một vài phiên thì chúng ta thấy ai là cái người kích thích nhà đầu tư cá nhân chúng ta có thể tự tin nhất chúng ta có thể nhìn thấy một cái quá trình hồi ngắn hạn hồi ngắn hạn hoặc là hồi ngắn hạn này và nhà đầu tư cá nhân chúng ta chỉ cần quan tâm đến gì ạ một đoạn ngắn này khi mà quan tâm đến đoạn ngắn như này thì chúng ta vừa là các thông tin báo chí là thị trường chứng khoán Mỹ tăng 4 phiên liên tiếp đúng không thế thì cái câu chuyện là gì ạ tại sao chúng ta lại phân tích thị trường chứng khoán Việt Nam và thị trường chứng khoán Mỹ bởi vì chúng ta biết rằng là khi các thông tin của Mỹ đưa ra về lạm phát về các chỉ số thì có thể một vài hôm hoặc là ngay lập tức thị trường chứng khoán Mỹ Việt Nam sẽ giảm nên chính vì vậy thì thời điểm này là thời điểm mà chúng ta cần phải gì ạ? quan sát rất kỹ tình hình kinh tế vĩ mô đặc biệt của Mỹ bởi vì nó tác động ngay lập tức đến nền kinh tế Việt Nam bởi vì chúng ta là cái nước mà đã có thể liên thông thế giới rất là rộng rồi và chúng ta cũng biết là châu Âu hiện tại đang là lạm phát rất là cao nó cũng ảnh hưởng ngay lập tức đến thị trường chứng khoán Việt Nam vậy ở đây câu chuyện đây là gì ạ từ cái CPI của Mỹ tháng 8 tăng hơn dự báo nó dẫn đến một tình trạng đó là gì ạ Mỹ lại tiếp tục tăng lãi suất trong tháng 8 à, trong tháng 9 và theo các bạn nó có tiếp tục tăng lãi suất trong tháng 10 không ạ tháng 11 hay tháng 10 gì đó nó có một đợt tăng lãi suất trong tháng 11 cũng nhớ và tiếp tục có thể tiếp tục tăng lãi suất trong tháng 12 và bạn biết rằng là nếu Fed mà tiếp tục tăng lãi suất khi mà tăng lãi suất mà không đảm cái CPI nó không giảm thì họ tiếp tục tăng lãi suất để gì ạ hút một lượng tiền lớn lưu thông và khi hút một lượng lời tiền lớn lưu thông thì kinh tế Mỹ sẽ bước vào một đợt suy thoái rất là nặng và khi kinh tế bước vào suy thoái rất nặng thì chúng ta biết điều gì diễn ra và chúng ta biết rằng là kinh tế Mỹ suy thoái ảnh hưởng ngay lập tức đến các nền kinh tế khác nhưng trong đó có châu Âu trong đó gì ạ à? các nước Đông Nam Á Thái Lan Indonesia là các nước mà đã gì ạ à? cũng giống như Việt Nam chúng ta là đã có cái sự mở rộng liên thông rất là sâu với nền kinh tế thế giới và ảnh hưởng ngay lập tức đến nền kinh tế Việt Nam nên bạn đang nắm giữ cổ phiếu hay đầu tư cổ phiếu cái điều đó không quan trọng quan trọng là gì ạ à? trong video này Dũng muốn cho anh chị em nhìn với góc nhìn nếu chúng ta phân tích chứng khoán chúng ta chỉ phân tích kinh tế vĩ mô một cách chung chung chúng ta sẽ không hiểu rõ rằng là thực sự nền kinh tế vận động của nền kinh tế nó sẽ như thế nào cái điều thứ hai là nếu chúng ta chỉ tập trung vào những các yếu tố cơ bản định giá của các yếu tố cơ bản chúng ta mua vào thua lỗ đương nhiên sẽ xảy ra nếu chúng ta chỉ tập trung vào những yếu tố về kỹ thuật thì cái việc đầu tiên là gì ạ kỹ thuật thì nó chỉ tác động trong khoảng thời gian ngắn mang tính chất lướt sóng tuy nhiên thì những cái đợt giảm mạnh hoặc là những cái đợt mà thông tin diễn biến diễn ra trong thời gian mà như phiên hôm qua thì thị trường của chúng ta có thể dẫn đến một cái đợt giảm rất sâu và bao nhiêu bạn đã thấy là với việc mà phân tích kinh tế vĩ mô Dũng có thể dự báo là thị trường của chúng ta theo các bạn các bạn có thể comment là nếu các bạn trong các bạn quan sát thì thị trường chúng ta dự báo nó sẽ đi đâu ạ với những cái thông tin như phim này thì các bạn có thể dự báo thị trường sẽ đi đâu ở đây các bạn có thể comment những cái dự báo của bạn như những cái gì các bạn phân tích các bạn được biết trong quá trình suốt thời gian vừa qua Dũng phân tích ạ theo các bạn dự báo thị trường nó sẽ về đâu đây là chỉ số viên đấy ạ thị trường tăng hay là giảm hay đi về đâu ạ các các bạn chúng ta sẽ nhìn thấy đây là các mốc đây là các mốc chúng ta sẽ về đấy bao nhiêu có ai nghĩ là thị trường bắt đầu hồi không hay bạn bắt đầu gì ạ à? và điều gì diễn ra nếu thị trường tiếp tục vào đáy cũ thế thì các nhà đầu tư chúng ta mua ở đây chúng ta mua ở đây đúng không có phải có một lượng lớn nhà đầu tư đang bị kẹt ở đây không ạ cũng có một lượng lớn nhà đầu tư đang bị kẹt ở đây không ạ nhìn số lượng cho ta biết và nhà lớn nhà đầu tư đang bị kẹt ở đây vậy khi mà nó kẹt ở đây mà nó hồi thì các bạn nhìn cái hồi này là hồi yếu hay hồi mạnh cái này hồi yếu hay hồi mạnh thế này cái quá trình hồi này so với khối lượng đây thì hồi yếu hủy mạnh hồi yếu nhưng tại sao chúng ta giữ cổ phiếu đây hỏi tại sao anh chị em giữ cổ phiếu đây chúng ta quay trở lại tại sao chúng ta lại giữ cổ phiếu bây giờ nếu bây giờ chúng ta nhìn về tất cả lý do tại sao một số anh chị em giữ cổ phiếu tại sao chúng ta giữ cổ phiếu có phải là bao nhiêu chị em đã đọc được cái tờ báo Dũng ở cà phê F hay là nhà người đồng hành NDH là có phải dự báo từ bây cuối năm thị trường sẽ lên 1008 1009 không ạ có ai đọc tờ báo đấy không ạ tờ báo đấy Dũng ờ, không nhớ chính xác nó nằm ở trong trang nào phần nào là thị trường sẽ tăng rất mạnh từ đây từ đây cuối phiên cuối năm ạ à? nhưng mình có ai đọc tờ báo đấy không ạ nó cà phê ép hay nhà đồng hành nếu anh chị em đọc thì comment số 1 và có ai đọc một tờ báo là của công ty chứng khoán ACB họ phân tích là từ nay đến cuối năm thị trường sẽ gì ạ lên 1.800 1.900 có đọc tờ đấy không thì mình các tờ báo đó vậy khi mà chúng ta đọc tờ báo đó thì chúng ta có ý định như nào với thị trường ý định như nào đầu tư chúng ta nắm giữ cổ phiếu thì chúng ta làm gì ạ nếu anh chị em đang nắm giữ cổ phiếu đấy anh chị em làm gì tờ báo đấy thì ờ, hiện tại hôm nay chúng thấy thì hiện tại là họ đã giấu đâu mất rồi thế thì bây giờ chúng ta biết rằng là nếu chúng ta đọc tờ báo chúng ta đọc chuyên gia phân tích đúng không họ nói như vậy thì chúng ta có nắm giữ cổ phiếu hay chúng ta thoát ra và khi dù là cuối năm nó có lên đây nó thoát ra thì cái việc mà chúng ta thấy là thị trường nó sẽ bán tháo thị trường nếu thị trường bây giờ khối lượng lớn như này à, thấp như này bán tháo như này thì một đợt bán mạnh ở đây nếu một đợt bán mạnh ở đây ra thì đổi diễn ra nếu một đợt bán mạnh ở cái vùng này này diễn ra thì có phải nó bắt buộc vào toàn bộ cái lượng kẹt cổ phiếu ở phía trên này người ta bắt buộc phải bán ra không ạ nên đọc báo là tự giết mình tự giết mình nếu chúng ta không biết khi mà quán này nó bị gãy thì có phải là toàn bộ những nhà đầu tư ngày xưa bắt đáy mua cổ phiếu ở những vùng này bị kẹt không ạ à? và lúc này họ phải bán ra và đấy chúng ta biết rằng là chúng ta nhìn thảm họa nhiều nhà đầu tư bị thua lỗ không rất nhiều họ đang kẹt ở đây này. nên hôm trước Dũng bảo đây là quá trình phân phối chứ không phải quá trình tích lũy một bà vài bạn có bảo rũ bỏ nhưng cái quá trình này là quá trình phân phối thật nhà đầu tư tổ chức họ bán ra thật tại sao nhà đầu tư tổ chức bán ra thật bởi vì các bạn biết là nhà đầu tư nước ngoài vừa rồi bán ra rất là lớn nên cái việc mà gì ạ đấy là, là sự thật chứ không phải chúng ta cứ kỳ vọng là còn nếu việc mà nó bán ra đặc biệt nó về vùng đáy này thị trường có hồi hay không thì các bạn hãy tiếp tục theo dõi trong video tiếp theo nhưng về cơ bản chúng ta trong bài hôm nay Dũng muốn nhấn mạnh các bạn là gì ạ nếu lạm phát Mỹ tiếp tục gia tăng và đặc biệt là vượt dự báo của gì ạ chính phủ Mỹ thì cái việc tăng lãi suất tiếp tục gia tăng và tiếp tục tăng nữa trong thời gian tới và khi mà tiếp tục tăng tiếp tục tăng thì cái điều quan trọng nhất mà chính phủ Việt Nam đây phải làm theo các bạn là là gì ạ điều quan trọng chính phủ Việt Nam bây làm không phải là bán USD ra mà làm gì ạ à? bán USD ra mà lúc này chính phủ Việt Nam sẽ tăng lãi suất tăng lãi suất gì ạ à? đầu tiên là tăng lãi suất gì các bạn bây giờ lãi suất nếu bây giờ chính phủ Việt Nam mà tăng thì theo các bạn tăng lãi suất gì ạ à? tăng lãi suất gì ạ à? tăng lãi suất gì để cho người ta sẽ giảm bớt việc rút đồng USD ra đấy tăng lãi suất liên ngân hàng và khi mà tăng lãi suất liên ngân hàng thì những ngân hàng cho vay với nhau rất là khó khăn thì ngân hàng mà bây giờ nhá liên ngân hàng tăng lãi suất thì ngân hàng cho vay nhau khó không ạ khi mà liên ngân hàng mà tăng lãi suất người ta không vay được nhau người ta phải làm gì ạ bây, bây giờ các ngân hàng vay cho nhau vay nhau thì rẻ thì bây giờ không vay nhau nữa vì vay nó đắt thì theo các bạn họ làm gì họ làm gì ạ à? ngày trước thì chúng ta biết là tiền gửi tiết kiệm so với đầu tức là chúng ta những nhà đầu tư gửi tiết kiệm với cái người mà mà gì ạ à? người dân đó, gửi tiết kiệm của người dân và cái việc mà cho vay ở bên ngoài là gì ạ à? bao giờ gửi cũng lớn hơn như thời điểm này thì bây giữa cái gửi và cái cho vay ra gần như là nó không đáng kể nữa thì người ta phải tăng lãi suất tiền gửi thôi mà tăng lãi suất tiền gửi thì nhà mình có nhà mình làm gì anh chị em có đầu tư chứng khoán này đi gửi tiết kiệm nhưng anh chị em theo anh chị em nếu gửi tiết kiệm thì gửi dài hạn hay gửi ngắn hạn nếu lúc này gửi dài hạn hay ngắn hạn tại vì lạm phát thì tiếp tục tăng nha yeah. lạm phát thì tiếp tục tăng gửi ngắn hạn trước bởi vì khi nào thì các bạn nghĩ là gửi là gửi ngắn hạn khi mà chúng ta lạm phát ở đạt đỉnh thì các bạn gửi ngày hạn thì các bạn sẽ lãi lớn bạn hiểu không ạ khi lạm phát ở đỉnh á thì lúc đấy lãi suất ở mức cao nhất thì các bạn nếu anh chị em mà đã gửi thì lúc ấy mới gửi dài hạn bao nhiêu anh hiểu điều rõ điều này comment số 1 ạ tức là bình thường nó cho nó gửi ngắn hạn trước sau đó thì lạm phát tiếp tục tăng tiếp tục tăng đến khi mà lạm phát đạt đỉnh thì anh chị em bắt đầu lúc đó để một phần ra để gửi dài hạn vì lúc này là lúc này chúng ta sẽ gì ạ có khoản lãi rất lớn nên khi lạm phát tăng lãi suất tăng thì cái ngành nào bị bất lợi nhất trong thời điểm này theo các bạn ngành nào bị bất lợi nhất ngành nào sẽ bị ảnh hưởng ngay lập tức và bất lợi ngay lập tức đấy để, để chúng ta hiểu rõ phân tích nhanh như này tại vì hôm nay thì chúng ta chỉ phân tích cái tác động của gì ạ chứng khoán Mỹ tác động ngay lập tức ạ ngân hàng là ok nhưng chúng ta thấy bất động sản sẽ bị ảnh hưởng ngay lập tức tăng lãi suất thì nhà đầu tư vào tư bất động sản tại vì chúng ta biết rằng bất động sản tăng được là vốn đi vay rất là lớn khi mà vốn vay rất lớn mà gì ạ tăng lãi suất thì rủi ro bất động sản lớn rủi ro bất động sản lớn thì người ta có cho vay bất động sản nữa không ạ khi mà rủi ro bất động sản lớn người ta cho vay bất động sản không khi người ta không cho vay bất động sản nữa thì cổ những cái nhóm cổ phiếu bất động sản có xuống giảm và khi bất động sản giảm thì nó ảnh hưởng gì ạ nợ xấu ngân hàng khi nợ xấu ngân hàng thì cổ phiếu ngân hàng có bị ảnh hưởng khi cổ phiếu ngân hàng bị ảnh hưởng thị trường chứng khoán bị ảnh hưởng thị trường chứng khoán ảnh hưởng thì nó ảnh hưởng ngay đến cổ phiếu chứng khoán đấy chúng ta gọi là một chuỗi ảnh hưởng đến vừa rồi nên bây giờ các ngân hàng người ta làm gì ạ các cổ bất động sản người ta làm gì ạ <clears throat> khi mà chúng ta biết rằng ảnh hưởng nó không có thanh khoản không có tiền thì ngân làm gì họ chúng ta thấy làm gì ạ một vài các ngân hàng một vài cổ phiếu bất động sản họ chúng ta thấy làm gì ạ chúng ta nhìn nhá chúng ta phải nhìn này Dũng chỉ lấy một cái cổ phiếu này các bạn tự nghĩ nhá trước khi kết thúc hôm nay họ làm gì ạ họ phát hành trái phiếu đúng không họ phát hành trái phiếu phát hành nợ ngoài ra còn làm gì nữa huy động vốn là cách nào huy động vốn là cách nào phát hành trái phiếu có hiệu vốn là bằng cách gì ạ à? phát hành cổ phiếu nên chúng ta thấy rằng đây này chúng ta nhìn thấy chưa cổ phiếu này là gì ạ à? Napoleon bây giờ họ đang đứng tấn ở phía trên này này họ đang đứng tấn anh chị em có hiểu đứng tấn không Napoleon có hiểu đứng tấn không họ đứng tấn ở phía trên này để cho cổ phiếu giá cao để họ phát hành gì ạ à? lúc này mà phát hành cổ phiếu thì không ai mua đâu lúc này họ phát hành gì ạ phát hành trái phiếu Đây các bạn thấy không họ đứng tấn để họ phát hành trái phiếu thế chấp cho ngân hàng cổ phiếu cái dạng thứ hai các bạn lưu ý đây là những cổ phiếu đứng tấn này đấy đứng tấn đấy Đây DG họ đang có xu hướng là phát hành cổ phiếu với giá 20 giá 20 nên ờ, các bạn biết điều gì diễn ra rồi phát hành cổ phiếu giá 20 bây giờ các bạn đã nắm giữ cổ phiếu sau đó thì cổ phiếu giảm các bạn phải nộp tiền vào điều diễn ra tức là các bạn phải nộp tiền vào tiền đấy đã yếu rồi đã thiếu rồi thì thay về gửi tiết kiệm chứ bây giờ lại, lại nộp tiền vào mua cổ phiếu giá 20 sau này cổ phiếu giảm 10 thì các bạn biết điều gì diễn ra chưa thì đây là một video Dũng mong rằng là các bạn học được một cái điều gì đó trong video này thì không biết là bao nhiêu bạn đã học được cái điều gì trong cái video này thì có thể comment phía dưới được không ạ tổng kết được chuyến này các bạn học được gì các bạn comment phía dưới để Dũng sẽ tổng kết nhanh cho các bạn các bạn cứ được comment các bạn comment để Dũng biết là đã học được điều gì trong video này cái điều đầu tiên chúng ta hiểu đơn giản đó là gì ạ kinh tế vĩ mô nó tác động lên đến gì ạ à? đến các ngành các các nhóm cổ phiếu các cổ phiếu dẫn đầu từ các cổ phiếu dẫn đầu đó nó tác động đến gì ạ dòng tiền và từ dòng tiền đó nó tác động đến gì ạ các yếu tố về kỹ thuật nên khi mà kinh tế vĩ mô bị ảnh hưởng thì đặc biệt là gì ạ lạm phát mỹ tăng thì nó tác động đến gì ạ à, đồng DEX DDIX đó là đồng chỉ số đồng USD khi chỉ số đồng USD tăng thì nó dẫn đến là dòng tiền bắt đầu rút ra khỏi Việt Nam khi dòng tiền rút ra khỏi Việt Nam thì cái điều đầu tiên chúng ta thấy rằng là gì ạ? người ta sẽ đổi đồng Việt Nam sang đồng USD và lúc này cái chênh lệch giữa gì ạ lãi suất liên ngân hàng của đồng Việt Nam với liên ngân hàng của Mỹ gia tăng và người ta có xu hướng là gì ạ bán USD ra để đầu tư đồng đồng nội tệ Mỹ cái điều thứ hai là người ta sẽ không đầu tư Việt Nam nữa bởi vì đầu tư Việt Nam đầu tư ở lỗ bởi vì tỷ giá tiếp tục gia tăng tiền tỷ giá tiếp tục gia tăng nên cứ đầu tư về Việt Nam là lỗ nên người ta sẽ không đầu tư và người ta có xu hướng rút tiền Việt Nam ra để tiếp tục giữ đồng USD e nên chúng ta biết là tới đây tái cấu trúc ETF điều gì diễn ra rồi không phải nói nữa cái điều thứ ba nữa là khi mà đồng USD e tăng thì nợ công của chúng ta tiếp tục gia tăng và nó áp lực lên nền kinh tế chúng ta ngoài ra thì khi USD e tăng thì người ta không, không có nhà đầu tư nước ngoài sẽ có xu hướng đứng ngoài thì họ sẽ có xu hướng đứng ngoài không đầu tư vào gì ạ bất cứ nước nào khác nên nó sẽ bị ảnh hưởng đến việc mà chúng ta phải đầu tư thu hút vốn đầu tư nước ngoài của Việt Nam USD tăng nó làm cho lạm phát Mỹ nền kinh tế Mỹ suy thoái nên cái nhu cầu tiêu dùng của Mỹ bắt đầu giảm đi ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu dùng của toàn cầu nên dẫn đến cái việc mà xuất khẩu từ Việt Nam sang nước ngoài sẽ bị ảnh hưởng nên nó làm cho nền kinh tế chúng ta có thể bị suy thoái. USD gia tăng nó làm cho cái việc mà gì ạ à? nó làm cho cái việc Việt Nam phải tăng lãi suất đầu tiên là tăng lãi suất liên ngân hàng lên và khi mà lãi suất ghi ngân hàng lên thì nó sẽ tăng lãi suất thị trường một đó là vay tức là người tức là huy động vốn bắt đầu tăng lên mà nó làm cho gì ạ à? huy động vốn tăng lên nó làm cho người dân có xu hướng là giảm chi tiêu nó làm cho người dân có xu hướng là để rút tiền ra như tài sản mang tính rủi ro cao mà tài sản mang tính rủi ro cao họ rút ra khi họ rút ra điều gì diễn ra họ rút ra thì dẫn đến chứng khoán sẽ có xu hướng giảm và đấy chính là kịch bản của thị trường thế thì những cái cổ phiếu bị ảnh hưởng ngay lập tức đó là gì ạ những cái cổ phiếu liên quan đến tiền liên quan đến vốn ngay lập tức đó là bất động sản bởi vì thứ nhất là ngân hàng không cho vay bất động sản nữa rủi ro rất là cao lượng lớn các nhà đầu tư đang vay bất động sản có xu hướng bán bất động sản giá rẻ và dẫn đến là tỷ lệ nợ xấu lại tiếp tục gia tăng và ngân hàng lại tiếp tục trích lập dự phòng với những khoản nợ dự nợ xấu đặc biệt là những ngân hàng cho vay bất động sản lớn các doanh nghiệp bất động sản họ làm gì ạ một nếu ngân hàng bất động sản có gì ạ cái cái tài sản tốt họ sẽ bán gì ạ họ sẽ phát hành trái phiếu tuy nhiên không phải là ngân hàng không phải bất động sản nào phát hành trái phiếu thì một số ngân hàng à, một số bất động sản họ sẽ phát hành cổ phiếu với một mức giá nào đó giả sử như DG phát hành mức giá 20 nhưng các bạn mua xong là bạn lỗ biết ngay là lỗ rồi sớm muộn cũng lỗ bởi vì các bạn đang mua cùng nợ phát hành giấy thế thì cách thức mà chúng ta hiểu đơn giản là trong một xuống giảm ngân ờ, các cổ phiếu người ta đang gì ạ không biết lấy tiền ở đâu ra vay ngân hàng thì khó phát hành trái phiếu thì khó nên họ gì ạ phải phát hành cổ phiếu phát hành cổ phiếu với mức giá rẻ và khi mới phát hành cổ phiếu rẻ không bán được thì họ bắt đầu phải bán tài sản họ bán tài sản họ bán tài sản thì tài sản giảm tài sản giảm thì chúng ta biết rằng là khi mà cổ phiếu tài sản định giá tài sản giảm thì cổ phiếu lại tiếp tục leo thang lao dốc và đó chính là kịch bản mà chúng ta có thể nhìn thấy trước được trong quá trình đầu tư vậy bao nhiêu bạn học được điều gì tuyệt vời trong cái video này có thể comment số 3 đúng không ạ nếu các bạn học đấy thì tuyệt vời này comment số 3 bởi vì khi các bạn phân tích kinh tế vĩ mô thì các bạn là Dũng không phân tích theo các chuyên gia mà các bạn nhìn thấy được Dũng phân tích theo cái cách logic để các bạn nhìn thấy rõ ngay còn bây giờ phân tích theo các chỉ số thì à, chỉ số nó phức tạp thì chúng ta có thể học một cái buổi phân tích này nữa. riêng phân tích lạm phát mất cả một buổi tầm hai ba buổi mới hết được phân tích về gì ạ à? tỷ giá đồng USD mất khoảng hai ba buổi phân tích về gì ạ kinh tế Mỹ Dow Jones mất khoảng hai buổi thế để tất cả cái điều này anh chị em lưu ý và chỉ một vài phút nữa thị trường đã bước vào giao dịch thì mong rằng các bạn sẽ có những quyết định tốt nhất trong quá trình đầu tư xin cảm ơn các bạn và mong sự ủng hộ của bạn trong những video tiếp theo chúc các bạn có những quyết định sáng suốt xin cảm ơn rất nhiều